the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything takes is I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time ability to find your identity It's mind over everything And when I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal aftermath When I hate, I attack the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me còn đêm nay bánh sạch cho chị Phi Tài quyến đủ bờ bông Chơi hết số mày bước vào trong Đêm nay tập bảy được không Đánh đi chơi em lối cái đường cong đầu thơ gạo trắng nước trong Ai đi đóng làm công muốn về Bến ninh em quay lắm Bài sáng bài đi đủ đế cùng say đổ về Chơi hết đêm nay cùng race số mồi Em cứ tung bay anh phát đi nồi Đêm nay banh xác ra gì đấy là khi Mới có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 Yes. thôi cái anh linh được rồi ổng chửi cái đèn xuống bị đạo đúng anh lên ơi lên đây ai gì anh hát cho hay nha mà tặng cái sữa uống <laughs> sữa gì ở đây không có sữa ghế hà lan nha chỉ có sữa ghế hà bá thôi uống trăm chán chịu dạ, uống dạ. sữa của em là được rồi mắc dạ. rơi nhiều quá happy birthday phải nha ối lòng chế lại tôi đẹp trai nên đi đâu không xa cho đến khi sống ngồi làm sao tôi vẫn thấy mình biết lắm nhiều bao biết biết tôi nên đã xa đôi mình vì cô vì yêu tôi nên xem em là mà su si xa đen xa đen rồi em sẽ xin làm xin em lòng anh love em tôi xin chúc em về nơi sẽ sớm điều thành công không xa đen đến ngày nào dừng tôi sẽ tính nào của tôi sẽ tính nào xa chắc xa đời tôi xa đến em ai cùng cùng tôi đang những ngày chạm đời tôi xa đời tôi xa đến em ai cùng em đang yêu những ngày chạm đời tôi xa một chạm hết ai cho linh quý vị ơi hay quá <laughs> cái mày hát hộp dễ sợ luôn đời tôi da đen không sao đâu anh đừng có yên um, tâm đi da đen chứ bố ôi yêu cô gái da trắng với nha sao nha rồi giờ bây giờ những người nào có đăng ký bài hát xin đăng khối quý vị ơi rồi rồi ờ, bạn số 1 ha bạn viết ha rồi em mời ghét đẹp bên đây em em bé hàng nha rồi bên đây Dạ bây giờ xin mời mình thử lúc qua một bài hát của một cô gái rất là dễ thương quý vị Đây cái hát của cơm cái gì cho ba dễ thương quá cả nhà cái dễ thương cả nhà hot girl ai em hả dễ thương quá trời Thank you.